được à, thầy dẫn thiền mà em cảm xúc em lức lở em <laughs> chảy nước mắt lại cảm cảm động vô cùng thầy ạ thật sự là lần đầu tiên mà em thấy rằng là tất cả những cái gì mà ừ, sự mong đợi của em ờ, trong vòng hai năm nay mà em đang ở tại ngôi nhà này là em đi thuê em chăm lại em mẹ em đã ừ, mẹ đẻ đấy ạ mà cụ đã là chín bảy tuổi nay em đã chăm mẹ em khi mẹ em mà lâm bệnh hiểm nghèo thế mà em phải đưa cụ ra một nơi thật yên tĩnh và em chăm đến giờ phút này thì uh, vừa rồi là mẹ em cũng được thanh lọc mẹ em xin, xin chia sẻ mọi người lắng nghe một chút ạ em thanh lọc cho mẹ em mẹ em đã ngưng thuốc từ tháng 9 đến nay để đến giờ phút này thì em biết ơn chị An đã giới thiệu em à, là là năng lượng ờ, Limbeck này và lại được biết thầy à, chương trình này thì được dẫn thiền em cảm động vô cùng luôn có cơ hội là em đã được ùa về những cái mà mong muốn của em và những cái uh, kết quả của em đến ngày hôm nay là mẹ em cũng đã rất là khỏe mạnh trở và cảm thấy cuộc sống nó có ý nghĩa mà đến giờ này em cảm nhận rằng là những cái sự nỗ lực của em từ uh, cả cuộc đời em đã đón nhận gần như là cứ cơn ông chưa qua cơn bà lại đến liên tục liên tục những sự đau thương đau khổ những buồn uh, các thứ từ cả chồng cả con cả gia đình anh chị em trong nhà uh, đến với em cả bạn bè luôn em toàn những mang những lòng tốt đến cho mọi người nhưng gần như mọi người đã quay trở lại cho em toàn những sự đau thương những sự buồn tủi đến bây giờ em mới biết ơn <laughs> em cảm động thật sự em cảm động vô cùng luôn mẹ em cảm thấy rất là hạnh phúc bây giờ mình thấy là những cái ý nghĩa những cái sự mà đau thương mất mát của mình những cái sự buồn tủi của mình mới là cái thành công trong ngày hôm nay ạ em xin thật sự thật lòng rất là cảm ơn thầy để cho em có những cái trải nghiệm và uh, tỏ được cái lòng biết ơn với những cái gì đã đến với cuộc đời mình và những cái thành công đến bây giờ là em đã cảm thấy rất là hạnh phúc điều mà em mất đi thì em lại lấy lại đến ngày hôm nay là em gần như là lấy lại gần hoàn toàn ạ em ơn và biết ơn thầy rất nhiều ạ mà thầy em cũng mong muốn là thầy cho uh, lên những cái bài uh, thiền để cho chúng em được hàng ngày chúng em uh, được ừ, biết ơn vũ trụ biết ơn tất cả những gì mà mình à, đã có mặt trên cuộc đời này và những những điều gì đã đến với cuộc đời của ừ, mọi người với chúng em với bản thân em ạ em xin cảm ơn và biết ơn Ờ, vũ trụ cảm ơn biết ơn thầy và cảm ơn chương trình rất nhiều cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ à, cảm ơn ờ, chị Bùi Trâm